Hello everyone, my name is John and uh, I'm going to show you how to learn this lesson. Xin chào các bạn nhé, mình là John. Và nay mình sẽ giới thiệu với các bạn làm sao để có học một cái bài đầu tiên của tiếng Anh lớp 12 này cho dễ. Thì mình có làm lại cái slide này để nhìn cho nó dễ dàng hơn ấy, cũng cố là cho nó giống với sách giáo khoa nhất có thể ha để các bạn để các bạn có thể yêu thích làm ha. Và mình sẽ cố gắng là trình bày chi tiết nhất có thể để các bạn làm sao có thể ôn lại được nhiều nhất ha. Rồi bây giờ thì bắt đầu nhá. Sẽ à, bắt đầu. Bài Unit 1 Life Stories Life Stories tức là những cái câu chuyện về trong cuộc sống. Bài này rất là dễ thôi. Và bài đầu, đầu tiên đó là Getting Started. Bắt đầu nhá. The person I admire. Cái người mà tôi ngưỡng mộ ha. Đó, các bạn có thể nhìn đây là Steve Jobs này ở trong bài học này thì ờ, chúng ta sẽ học những cái này nhưng mà thôi mình sẽ vào luôn cho nó nhanh ha đầu tiên đó các bạn sẽ trong bài này sẽ giao khoa sẽ show cho các bạn một cái bài hội thoại và họ sẽ bảo mình nghe tuy nhiên là mình sẽ cho các bạn nghe sau ha để mình sẽ phân tích các cái từ này trước để cho các bạn làm sao là các bạn ừ, học được cho tốt nhất ha và cái từ đầu tiên chúng ta có đây là cuộc hội thoại giữa Hưng và Quang họ nói chuyện với nhau về cái idol của họ đó và đầu tiên thì mình sẽ dịch cái này ha The topic for tomorrow's presentation is really interesting uh, cái topic cái chủ đề của buổi thuyết minh ngày mai hoặc cái bài thuyết minh ngày mai ở đây thì mình sẽ có một cái từ đó là từ ờ, presentation các bạn có thể đọc là presentation nhé presentation là anh Mỹ đọc còn anh Anh khi bạn nghe audio ấy, thì người ta đọc là presentation present mình sẽ không là presentation là present nhé. gọi là presentation không có gen á gen là động từ đó đây là bài thuyết trình bài thuyết trình đó. À, cái từ gốc của cái từ này đó là từ thuyết trình ấy. present đó. cái trọng âm nó nhấn là present đó. present ví dụ thuyết trình về ờ, động vật chẳng hạn thì mình có về các bạn gọi là about đúng không đúng đó. người ta ít dùng about nhé người ta dùng cái từ giới từ là on on ờ, an animal chẳng hạn thuyết trình về một một cái loài một, một cái con động vật chẳng hạn đó ok và đây chúng ta có dấu phẩy đây nhá đây trong chúng ta có một cái uh, dấu phẩy ở cái chữ tomorrow's này đó là cái dấu cách một cái bài thuyết trình của tomorrow ngày mai ok it's very interesting rất là thú vị uh, have you decided who to talk about Quang uh, decided cái từ decide ở đây có nghĩa là uh, quyết định ví dụ uh, tôi quyết định uh, tôi quyết định ngày mai sẽ thuyết trình chẳng hạn I decided to nhé decided cộng với to to do something I decided to present tomorrow chẳng hạn đó thì cái từ decide là như vậy và ở đây mình có thấy mà đây mình có một cái nữa đó là have you decided have you decided cái đây quá khứ đó đã chữ ed rồi tức là đây là hiện tại hoàn thành hiện tại hoàn thành cái hiện tại hoàn thành này dùng để hỏi là đã làm cái gì chưa nhé đã làm cái gì chưa và dùng mình hiện tại hoàn thành hiện tại hoàn thành có nhiều cách dùng lắm nhưng mà cái dùng mà mình dễ hình dung nhất đó là đã làm cái gì chưa ví dụ bạn đã ăn cơm chưa chẳng hạn have you ờ, ăn cơm bạn đã dùng bạn đã ăn tối chưa chẳng hạn Have you had dinner yet? Dinner có thể cho cái từ yet vào nhé. Chưa. Ở đây nó không có đâu. Vậy thì bạn Hưng này hỏi Quang là đã cái gì đó chưa? Đã quyết định cái gì chưa? Đã quyết định mình xem quyết định gì nhé. Bạn đã quyết định ai là người nói who to talk about ai là người nói tức là cái bạn à, Hưng này hỏi bạn Quang là Quang ơi mày đã biết uh, cái mày đã chọn được cái người nói mà ngày mai chưa đó thuyết trình đó đó mình nhớ vậy thì mới hiện tại hoàn thành là dùng để làm cái gì chưa ha tiếp theo quang nói là not yet đó vậy thì ai mà hỏi mình cái hiện tại hoàn thành ấy have you have you gì have you cái gì gì đó thì mình yes I have đấy hoặc là no I haven't I have I have not hoặc là viết là I haven't nhé I haven't yet ok vậy thì dạng đầy đủ trả lời là no I haven't yet nhưng ở đây chúng ta nhìn thấy bài này bạn Quang nói là not yet vậy thì bạn ấy đã bỏ đã bỏ đã đạt các giản lược cái này đi này mình viết đây nhé haven't haven't not yet đấy vậy thì bạn ấy đã giản lược cái này đi bạn ấy còn not yet đó vậy thì trong cái văn nói bình thường người ta sẽ là not yet thì nó sẽ rất là tự nhiên chứ mình học theo ngữ pháp nên cách trả lời là uh, no I haven't I haven't I haven't not yet nghe nó rất là kỳ á mình trả lời not yet biết bạn ăn đối chưa have had dinner yet not yet chưa ăn đấy đó tiếp nhé I'm still wavering between I'm still wavering between two famous people vẫn chưa này tôi đang cái gì đó giữa cái này Vậy cái này mình có thể đoán được là đang cái gì đó thì bên nghĩa của từ waver waver between cái gì đó between cái gì đó and cái gì đó tức đây là lưỡng lự ha lưỡng lự giữa cái gì đó waiver ok waiver waiver lưỡng lự cái gì đó thì uh, bạn Quang này thì đang lưỡng lự giữa hai người nổi tiếng là Steve Jobs và Michael Jackson đó, Steve Jobs là uh, sáng lập ra quả táo Apple Michael Jackson là ông hoàng nhà pop rồi vậy thì mình có thể là uh, dùng cái từ web ở between rất là hay đó ví dụ như bạn chọn cái gì chẳng hạn bạn chọn giữa quả uh, bây giờ ví dụ như là bạn chọn giữa việc uh, đi làm bài tập về nhà homework với cả làm housework thì bạn sẽ nói nào ạ tôi đang nhé tôi đang lưỡng lự I am đi I am wavering between between the between doing housework doing homework and housework đó tôi đang lưỡng lự giữa việc làm bài tập về nhà hay là làm uh, việc nhà làm bài tập về nhà hay là việc nhà đó tiếp theo ha chúng ta có cái từ là I admire them I admire them both admire ở đây có nghĩa là ngưỡng mộ ha admire bằng ngưỡng mộ ngưỡng mộ ai đó ví dụ như là mình ngưỡng mộ uh, mình ngưỡng mộ ờ, Messi chẳng hạn I admire Messi đó. Messi Messi đó. hoặc là tôi ngưỡng mộ bố tôi chẳng hạn I admire my dad đó bạn dùng cái từ admire hay á I admire them là I my them both ở đây chính là ở tất cả từ both bằng cả hai đó both mình lưu ý cho mình mình không đọc là both không đọc là o ha không đọc là both nhé mà mình đọc là both phiên âm của nó là b o u đấy đấy both đấy, both both các bạn kéo chữ u dài ra both both ok cả hai đó thì mình có từ both này mình không I admire them too mình không nói với I admire them both đó tiếp nữa ha à, mình sẽ xóa tạm cái này đi này mình sẽ có but who who's had a great impact on you who's had a who's had a great impact on you vậy thì ở đây mình có nhá who had a, các bạn thử đoán đây là thì gì ạ impact on you impact impact on you cái chữ cái chữ số phẩy đây là gì ạ sở hữu cách mà không phải đâu cái số phẩy này có phải là y không ạ who is has impact không phải đâu ha cái từ who cái số phẩy đây là who has nó là viết tắt ạ. who has had a great impact on you ok vậy đây là uh, thì hiện tại hoàn thành dùng để dùng để bạn Hưng này dùng cái hiện tại hoàn thành để nói với bạn Quang là cái từ bạn ấy đã ngưỡng mộ ai trong một khoảng thời gian nào đó rồi ấy. tức là trước đó rồi đó thì bạn dùng hiện tại hoàn thành bạn không nhìn hiện tại đơn nó đơn là có thể nó mới có thôi nhưng mà hiện tại hoàn thành là là nó đã có một cái gì đó rồi nó đã có, có khoảng thời gian trước đó rồi quá khứ đã có rồi ok vậy thì mình sẽ có cái phân tích phân tích ở đây ha mình sẽ có là uh, Ờ, ha, have a great impact impact impact đây là cái sự pha chạm sự ảnh hưởng ha sự xung vào nhau vậy thì ở đây thì ai đã có cái cái tác động vào đó với cả bạn nhưng tác động nghĩa nghĩa này nghĩa nghĩa tốt ha impact impact đi với giới từ on nhé someone đó. đã tác động vào ai đó có một cái tầm ảnh hưởng lớn với ai đó đó vậy thì mình sẽ đây sẽ nói là quang sẽ hỏi là I'm not sure okay. I'm not sure. Cái từ sure này có hai cách đọc. Ha? Anh Mỹ người ta đọc là sure. Đó là sờ, sờ nặng này. Cái nông sờ nặng cộng u, u, u và âm ơ. I'm not sure. Đó, các bạn cong lưỡi I'm not sure. Nhưng mà anh Anh hay đọc là I'm not sure. Nó là âm sờ nặng. Và âm or. I'm not sure. Đấy. Đôi khi các bạn nghe or thì I'm not sure. Tôi không chắc chắn. Steve Jobs' work stimulates ở ờ, cái công việc của Steve Jobs và những cái gọi là tác phẩm mà Steve Jobs quốc này có thể nghĩ là công việc gọi là tác phẩm ha nhưng trong này nghĩ là công việc của công việc stop stimulate stimulate à, stimulate thì có nghĩa bằng cái từ nó có nghĩa là stimulate bằng kích thích này nó kích thích nhé từ động từ kích thích ví dụ hoặc là khuyến khích cái gì đó ấy. khuyến khích kích thích đó stimulate kích thích khuyến khích cái gì đó à, ví dụ là ví dụ là cái um, thành tích à, kết quả học tập của người yêu tôi đã kích thích tôi uh, học tập rất nhiều chẳng hạn my girlfriend result à, dùng hiện tại đơn đi stimulate me to study hard study hard đấy kết quả cái kết quả của con của bạn gái tôi kết quả gì đó để được học tập gì đó đã kích thích tôi để cộng với tu giới từ ha học tập chăm chỉ study hard đó nó sẽ bằng bạn có thể nói cái stimulate có thể là motivate chẳng hạn làm động lực tạo động lực motivate motivate stimulate motivate ok ở đây thì có từ stimulate my creativity creativity cái từ creativity đây à, đây là sự sáng tạo ha um, mình tra từ gốc của nó create bằng tạo ra creative bằng tính sáng tạo ha đây là tính từ ha tính sáng tạo đấy và create creativity là sự sáng tạo về gì những cái công việc của Steve Jobs đã đã, đã kích thích cho cái sự sáng tạo và cái sự innovation ok share cho các bạn cái từ innovation cái này hay à, cái hãng Innova ấy. Đấy. in innovation auto đây có innovation innovation nhớ hai chữ n nha đây là sự sự kiểu đột phá innovation creative là sự sáng tạo nhưng mà sự sự innovation là một cái sự đó sáng tạo hơn rất cả creative và sự đột phá này kiểu vậy sự đột phá cũng là sáng tạo đấy, nhưng mà sáng tạo hơn đó chẳng biết dịch nghĩa kiểu này kiểu gì nữa nhưng mà nó rất là rất là rất là một cách sáng tạo innovation ok uh, trong khi Michael Jackson inspire me to learn to play music à, trong khi Michael Jackson những cái âm nhạc của Michael Jackson thì cuốn hút ừ, đã truyền cảm hứng inspire truyền cảm hứng tôi để học chơi âm nhạc vậy thì bây giờ mình có đây nhá inspire inspire someone to do something có nhiều thứ chữ này đó thì nó cũng gần như cái bằng cái từ stimulate khi các bạn học cái từ inspire với cả stimulate các bạn cứ hiểu như nhau tạm thời hiểu như nhau đây đó cuốn hút ai đó truyền cảm hứng ai đó inspire someone to do something to learn play play là chơi a musical instrument musical instrument thì bằng là nhạc cụ đó uh, musical instrument ví dụ như là uh, ờ, nhạc ờ, play uh, guitar uh, guitar này violin um, violin uh, gì nhỉ uh, piano các bạn ấy nhạc cụ gì là piano chứ uh, cái cái đàn uh, ukulele này đó đấy kiểu vậy nhá uh, T. Trong khi Michael Jackson, âm nhạc của Michael Jackson đã truyền cảm hứng cho tôi để tôi có thể học chơi nhạc cụ. À, bạn nghĩ sao? What do you think? Ở đây mình có why Michael Jackson's music. Nhưng mà đây có why. Why. Bằng trong khi. Một cái liên từ trong khi, một cái từ nối trong khi. Vậy thì ở đây nhá. Ví dụ nhá. Ở đây thay mình từ why bằng từ but đi Steve Jobs' work stimulates my creativity and innovation. But, nhưng thì nó lại kiểu hai người trái ngược nhau rồi. Why mình sẽ dùng cho cái hai cái vế á, trong câu nó ngang tương nhau. Tức là bạn này bạn yêu thích cả hai, bạn để nói vậy. Nhưng bạn nên thay từ why và từ but thì bạn ý một là get Steve Jobs hai là get Michael Jackson. Đấy, cho nên ở đây các bạn dùng từ why ha. Ví dụ như là tôi thích ờ, tôi thích ờ, tôi thích uh, tôi cứ thích iOS ờ, còn bạn của tôi lại à, tôi thích Samsung còn bạn của tôi lại thích Apple đi à, thì mình à, trong khi bạn của tôi thích Apple đi thì cả hai cái như nhau mình không là but uh, ờ, I love iPhone why my friend loves uh, Samsung như vậy thì cả hai mình nói cái từ why như vậy thì mình sẽ không có ý nghĩa là mình không thích bạn ấy đâu nhá tức là cả hai người kiểu xem xem nhau á đấy các bạn dùng từ why hay hơn từ but next one well both of them cả hai bạn ấy mình học từ cả hai both of them cả hai nhé, were very talented and influential ok ở đây mình sẽ có cái từ uh, talented ok talented ở đây là uh, tài năng đấy tài năng talented influential influential bằng có sức ảnh hưởng ha ok cái từ influence bằng cái sự ảnh hưởng các bạn nên học các bạn nên học cái từ loại danh từ thế gọi influence influence ờ, sự ảnh hưởng học các từ loại của nó để biết hết ấy. influencer là người ờ, người có sức ảnh hưởng đấy Đấy. người có sức ảnh hưởng ảnh hưởng đó vậy thì đây là cả hai người này đều có sự đều có tài năng sức ảnh hưởng bất ở đây họ dùng bất bất này bất chứng tỏ trái ngược nhau rồi đấy but I prefer Steve Jobs prefer giữa sự khác nhau giữa prefer với cả like like prefer với cả like like là tôi thích còn prefer là cái gì đó thích hơn mình đang so sánh cái gì đó rồi prefer cái gì thích hơn nhá. ví dụ là what who do you prefer uh, uh, Steve với cả Michael với cả Mike đi mình viết là Mike cho nó ngắn đó thì I prefer Steve I prefer Steve đây thì có nghĩa là anh này anh ấy thích Steve hơn là sẽ gặp Mike nhưng mà nếu như là what do you like who do you like đây là I like Steve thì không có nghĩa là thì có nghĩa là Steve thì có thể bạn ấy vẫn thích cả hai này luôn ấy nhưng bạn ấy chỉ nói ông Steve trước thôi nhưng đã prefer thì prefer là thích hơn đó. đó vậy thì mình sẽ có cái gì đó mình nói về thích hơn thì mình nói prefer ha I like I think Michael Jackson was a great, great dancer. I think Michael Jackson was a great dancer. Vậy thì ở đây mình đã có là tôi nghĩ rằng Michael Jackson là một cái người ở ờ, dancer great là rất là vĩ đại một người ca sĩ vĩ đại nhá đó là một người nhảy vũ công người nhảy Michael Jackson nhảy giỏi lắm đẹp lắm các bạn ạ có thời gian xem cái nhảy của bạn ấy của ông ấy rất là dancer dance là nhảy dancer ờ, bằng vũ công hoặc là người vũ công người nhảy dùng tiếng hán việt cho sang chạy thì don mình có thể anh anh đọc là dancer đọc âm a còn anh mỹ đọc là dancer ờ, âm đọc âm e bẹt đấy uh, ờ, Michael Jackson's music why Michael Jackson ở đâu không đây but not an excellent singer đây excellent là xuất sắc rồi nhưng không phải là một người ca sĩ xuất sắc à, singer đây các bạn chú ý cho mình nhé bằng đây là ca sĩ xuất sắc đây mình có singer mình đọc là singer đọc chữ ngờ không phải đọc chữ singer đâu nhá đọc là ngờ không đọc là g không đọc là singer mà đọc là singer nhiều bạn hay đọc sai And it's later is later là về sau later là muộn về sau later later về sau này singing voice singing voice tức là giọng ca voice là giọng singing là hát giọng hát ấy, giọng ca Singing voice became trở nên nhớ weak and thin đã trở nên tức là cái này đang nói về quá khứ rồi bởi Michael Jackson nó không còn rồi became có quá khứ của become mà quá khứ của cái become đấy vậy thì become mình có nhá become cộng ừ, tính từ nhá adjective vậy giọng trở nên weak weak là yếu khỏe là giọng khỏe là strong như Adele chẳng hạn giọng rất là khỏe hay là giọng mỏng thin mỏng mỏng dày là phủ dày, bằng phủ ừ, phủ để đặt dày dặn nó next because and wasn't as good as as good as as good as dùng để là như tốt như Đấy, tốt như ví dụ là tôi không tốt như bạn I'm not as good as you tôi không tốt như bạn đâu đấy dùng để so sánh nhá à, đây là tất cả các bạn để đến thì nhá bởi vì nói về Michael Jackson thì là ông đã qua đời rồi cho nên tất cả những gì ông làm các thứ thì mình để hết quá khứ này đó các bạn để chia bạn bạn hưng này để hết quá khứ was để wasn't hết này đó Quang bảo ơ, đây mình tưởng là cả hai người này đều rất tài giỏi có tầm ảnh hưởng nhưng tôi thích Steve hơn bởi vì Mai thì làm mặc dù là một người khiêu vũ giỏi nhưng mà giọng hát uh, không phải là một giọng người có giọng hát cực kỳ xuất sắc đâu những cái năm về sau thì giọng càng càng tệ đi ấy. đấy nó yếu này nó mỏng này nó không không tốt như trước rồi ông ông này ông này ông hưng này cũng không có thích quang thì ơ ờ, tôi thấy rồi còn bạn thì sao à, bạn định nói với cái gì ờ, đã hỏi xong cái chuyện của ông ờ, Quang này là ông Quang này nói về uh, Steve Michael thì bây giờ hỏi về ông Hưng này xem là ông nói ai thì Christian Christian Hà ờ, nói về Christian Hà nhá Ok mình sẽ sang trang mới cái bài đọc này khá là dài các bạn ạ bộ giáo dục soạn cái bài nó dài quá bình thường soạn nên soạn một nửa thôi soạn soạn dài này học sinh học vỗ mồm thật đúng không? mình thì luôn luôn ghét cái cách mà bộ giáo dục soạn kiểu nó rất là rất là chuối nhưng mà thôi cố gắng trai cố gắng học học nhiều vậy uh, you mean đây quang lại you mean bạn bạn coi là mean you mean à, bạn cho là sao nhỉ đấy you mean đấy, đấy. I mean là tôi cho rằng như thế nào nhá? đấy the lady cái người phụ nữ who won the who won the đây won không phải Harry won nữa nhé các bạn nhé <laughs> won này là bằng quá khứ của từ quá khứ của win win là chiến thắng ha cái từ won này nó đọc giống như âm số 1 đấy won đấy đấy win là chiến thắng thì người đã giành chiến thắng ở uh, ờ, US Master Chef trophy vậy thì người này đã giành chiến một cái trophy là cái cúp ha trophy là cúp châu bạn nghĩ là châu phi vậy đấy nhưng mà đọc là chùa chùa trophy không là uh, mình đọc là trophy nghĩa là trophy nghĩa là nghĩa là cái cái cái cúp đi đấy cái cúp à trophy vậy thì người bạn này đã giành một cái chiến thắng ở gọi là uh, master chef là đầu bếp đấy cái đầu bếp chuyên gia đầu bếp mỹ đấy à, quang bảo ô ờ, tao biết tao biết tao biết giấc mơ của mày đấy, I know your dream is to become a famous chef tao biết giấc mơ của mày đó là trở thành một cái người chef nổi tiếng đây là có từ chef cong lưỡi ha sở của Trung Quốc ấy sở sở chef chef và nhớ nhiều bạn hay đọc nhiều bạn hay thử đọc nhầm cái từ chef với cả cái từ chief các bạn nghe biết hai từ nghĩa khác nhau đúng không ạ một cái là chef một cái là chờ như chief chef là đầu bếp chief là gì ạ chief thì nó bằng cái ờ, kiểu như một cái leader của team ấy nhá một leader người người leader đấy uh, is that why you want to talk about her uh, ờ, Hùng ơi có phải mày mày mày mày cuồng cô cô cô uh, Christian Hà này không mày muốn trở thành một đầu bếp cho nên mày thuyết trình về cô hay không đấy thì Hùng Hùng nó bảo là đúng rồi What's more? Còn còn cái gì nhiều hơn nữa nhỉ? Là Kristen is a blind sheep. Blind. Blind bằng mù nhé các bạn ơi. Đuôi mù ha. Một người mù. Deaf. Uh, ờ, deaf là điếc ha. Nhưng mà đây là mù. Một người bị mù. And a, a gifted writer. Vậy thì mình đây có gifted. Gift là món quà ha. Gifted. Ở đây cũng nghĩa là kiểu cũng bằng talented đi thiên bẩm vậy đấy đấy cũng bằng talented thiên bẩm đi gifted talented thiên bẩm uh, writer write uh, writer là bắt bắt nguồn từ người viết ha mình đọc là writer đấy mình đọc là writer nhà văn đi đấy, nhà văn này. một nhà văn có tài bữa nấu giỏi ăn có tài lại bắn mù she's very talented tham dịch vỡ học rồi A determine oh, determine cái từ này hay này determine cái này bằng quả quyết ha vì tôi là một người quả quyết đi I'm a determined I'm, I'm a determined man I'm deter I'm very determined tức là quả quyết quyết tâm cái gì đó làm bằng được đã ra quyết định gì thì không bao thay đổi determined Uh, it was absolutely amazing. It was absolutely amazing. Absolutely. Absolutely. Đây là một trạng từ ha. Tuyệt đối. Đối. Các bạn có thể absolutely ừ, cái gì đó mà tuyệt đối is absolutely amazing. Nó rất là tuyệt vời, tuyệt đối tuyệt vời luôn. Vậy thì mình có cái từ luyện hôm nay mình mình lưu ý đây là đây có tuyệt tờ nhưng mà trong này thì mình sẽ không đọc chữ tờ nữa mà mình gọi là mình nuốt nó đi chữ tờ ấy, mà đứng trước cái đôi ly ấy thì mình sẽ lút nó đi mình không đọc là absolute ly đâu nhá absolute đặt absolute ly đọc nghe rất là kỳ mình phải nuốt nó đi absolutely absolutely đó ví dụ là exactly ở đây có chữ tờ ly này, nhưng mình không đọc là exactly đâu mà exactly exactly đó nhớ ha đôi tờ mà đứng trước l ấy đó tờ l tờ mà trước l tờ thì suy ra bỏ tờ đi không đọc cho hay to watch her you saw the kitchen tools and prepare the dishes vậy thì ui đọc quá tuyệt vời khi mà xem cô ấy sử dụng uh, uh, sử dụng cái gì đó vậy thì mình có là watch các bạn như watch somebody do something watch somebody to do something các bạn nhìn thấy nhá xem cô ấy use động từ rồi watch somebody ví dụ là uh, tôi xem cô ấy uh, chơi thể thao chẳng hạn I see her tôi nhìn thấy cô ấy play a sport chẳng hạn chủ môn thể thao đó thì sau see này hoặc cái watch thì cộng với cả một động từ để nguyên ha kitchen tool kitchen là bếp tools là dụng cụ làm bếp ha dụng cụ bếp tool những cái dụng cụ bếp prepare prepare the dishes ở đây mình có the ha dishes dishes có nghĩa là bát đũa đĩa đấy nhưng mà gọi là bát đũa đi à đâu dishes ở khác ha dishes có hai nghĩa một nghĩa là dish dishes bằng đĩa hoặc là bát đĩa còn ngay là dishes đi bằng món ăn đó, prepare the dishes có nghĩa là chuẩn bị món ăn ha chuẩn bị món ăn thì cũng là chuẩn bị bữa cơm đi mình có từ meal bữa bữa ấy. prepare meal prepare meal đây không có the đâu nha các bạn nhá prepare meals prepare the dishes đấy tiếng anh nó có từ the này có những cái cụ mà nó sẽ có chắc cho nó fix the thì các bạn nhớ ha đó ví dụ như là đọc báo chẳng hạn read the news phải có chắc chắn phải có the nếu mà không không có the thì không phải đọc báo đâu ạ đó đây là người ta gọi là mạo từ article là một cái phần khá là khó tiếng anh mình sẽ tìm hiểu dần ha cặp đâu đụng đấy học thôi tiếng anh nó nhiều lắm vô vàn lắm không thể học hết được đâu các bạn dần dần thôi tiếp à, cô là một nguyên tuyệt vời khi xem cô ấy sử dụng tất cả những cái dụng cụ bếp và chuẩn bị cho à, những cái món ăn I agree đồng ý nhé agree đồng ý I remember tôi đã nhớ rằng how excited how excited I felt oh, how excited tôi cảm thấy rất là excited cũng tức là kiểu excited oh oh oh lên đi tiếng Việt chả biết nữa I felt when Kristen was creating those good looking dishes good hoặc là great looking nha vậy thì ở đây có là I remember how excited I feel how cộng với cả một tính từ cộng với I feel feel nhất là, lát là feel mà không phải feel nhá là thì sao à ờ, tôi cảm tức là nó mình cảm thấy như thế nào khi làm cái gì đó ấy. các bạn nhớ nên dùng cụ này cho tôi cảm thấy ờ, rất là hạnh phúc khi mà uh, khi mà uh, khi mà đi hẹn hò với người yêu chẳng hạn how happy I feel when thôi cái này mình chia quá khứ hết đi bởi vì là tôi đã when I đi đi đi đi đi đi date với when go on a date nhé thì went on a date with my girlfriend đấy đi hẹn hò với cả bạn gái chẳng hạn đó thì đây mình có là vì những cái này mình cảm thấy mình đã đã trải qua rồi cho nên mình dùng cái từ felt là quá khứ từ từ feel ha các bạn nhìn thấy feel đó vậy thì cái từ tính từ ở đây này từ happy này ở đây có từ excited đó để các bạn nhớ nhá nhớ cái cụm này how how và là và là I felt when cái gì đó ừ. nhưng mà cái này I felt when uh, I when I gone tức là khi mà tôi đã tức là mình đây dùng là đã mình dùng quá khứ đơn này when I went on khi nào tức là xong rồi thì tôi cảm thấy hạnh phúc ấy nhưng ở đây các bạn nhìn thấy đây này I felt when Kristen was quitting người ta lại không dùng quá khứ đơn mà người ta dùng là quá khứ tiếp diễn vậy thì là họ cảm thấy excited khi mà đang ấy đó giống như kiểu là when I was going on ấy nhưng đấy kiểu vậy thì bây giờ họ là when was um, creating như vậy nhé các bạn nhớ sự khác nhau giữa quá khứ đơn với cả hiện tại à, quá khứ đơn với cả ờ, quá khứ tiếp diễn là như vậy tức là họ đang họ họ khi mà họ đang làm cái đấy họ thì excited đấy. còn nó quá khứ đơn là làm xong rồi mới excited đó vậy thì cái này diễn tả thời gian kéo dài hơn à, khi mà đã, họ đã create là tạo ra nhé vừa nãy nói rồi create là tạo ra vậy thì uh, mình có thể nói là nếu nếu muốn ăn đi mình có thể cái này người ta có tiếng Anh gọi là paraphrase tức là dùng một cái những cái từ khác người ta tránh lập từ thì người ta phải paraphrase người ta dùng một cái từ khác có nghĩa tương tương xem xem nhau vậy thì mình có là prepare the dishes thì mình có thể nói là paraphrase bằng cách là create the dishes đó đây là cách paraphrase nhá. dùng cái từ prepare nó ngang nghĩa với cả cái ngang ngang xem xem nghĩa về create thì các bạn sẽ có cái câu văn nó hay hơn mở rộng được vốn từ hơn uneven anxious those uneven anxious này vậy thì cái anxious này ở, là từ nào nhỉ anxious là I felt nhá ở đây cũng là I felt đấy I felt I felt anxious anxious anxious anxious đó tôi cảm thấy à, lo lắng bồi hồi anxious khi mà đấy when Ờ, vậy thì ở đây nhé. Đây mình sẽ cả cái câu này câu ghép đấy. Mình phải là how anxious I felt when đấy nó gắn vào đây luôn đấy. The judge, the judges, judges, judge đây thẩm phán quan tòa nhưng ở đây mình dục dịch là judge ở đây thì mình dục là cái cái giám khảo đấy nhá tham khảo uh, was tasting tham khảo taste là nếm thôi nếm tasting them by the way tiện thể or by the way tôi cũng tiện thể by the way do you know where she was born okay where she was born cô biết là Kristen ha các bạn ấy tại sao không phải là do you know where she was on mà không phải là do you know do you know where was she born không Chứ tại sao phải đặt cái cái cái cái words lên trước ha đây cái word này này phải word này này câu nào đúng ạ cái một đúng hay hai đúng ạ cái đơn một là đúng ha cái hai là sai đó bởi vì do we know thì đó là hỏi rồi do we know đó là câu hỏi rồi thì đằng sau đó là phải một một cái cụm gì đó phải là trần thuật câu kể không được hỏi đó là trong một câu không được có hai cái hỏi liên tiếp ở trong và phải là cái đầu tiên hỏi thì cái thứ hai là phải kể vậy thì kể thì mình sẽ theo thứ tự là cái động từ to be mình phải uh, vứt ngược lại đó, thì là Do you know where she was born? Chứ không phải là bình thường nói nhá. Cô ấy sinh ra ở đâu? Where was she born? Đúng không? Như đây là câu hỏi. Nhưng biến thành trần thuật là she was born. Where she was born. Nơi mà cô ấy sinh ra. Đó, nhớ nhá. Ví dụ hỏi đường chẳng hạn. Bạn có biết cái ờ, thư viện ở đâu không? Do you know where không phải là where is the library mà where the library is đấy đó không được là where is the library ha tiếp theo là cô ấy sinh ra ở Việt Nam hay là US nhỉ ở Cali Cali US rồi but she was inspired uh, inspired inspired bạn ấy cũng học rồi mà nhỉ đúng rồi inspire bằng vâng, truyền cảm hứng nhưng mà ở đây là mình sẽ là bị động rồi voice inspire bị truyền cảm hứng rồi gọi là được được truyền cảm được truyền cảm hứng bởi trí nhớ của trí nhớ được truyền cảm hứng bởi những cái kỷ niệm của mẹ của, của mẹ cô ấy của, cái cái, cái việc nấu ăn của mẹ cô ấy à tức là là ừ. ờ, cooking là việc nấu ăn ha mums việc nấu ăn của mẹ cô ấy tức là cái bà uh, ờ, Christina này thì được truyền cảm hứng bởi những cái những cái hồi ức những cái ký kỷ niệm của mẹ cô ấy memory bằng kỷ niệm ha kỷ niệm memory Maroon 5 có bài này hay lắm các bạn ạ memories back memories back mình back you cái gì đó it seems you it seems you know quite a lot of her it seems it seems someone cộng vấp do something nhé có vẻ như vậy thì vậy thì seem này somebody cộng do something thì nó cũng bằng với cả như kiểu là có vẻ nhá nhưng mình cũng nhớ cái từ watch watch somebody do something để see somebody do something vậy thì ba cái này nó là một dòng này ví dụ nhá bạn trông có vẻ bạn trông có vẻ biết à, bạn trông có vẻ mệt chẳng hạn à, không sim ngoài ra nó còn cộng với cả tiện tính từ đấy it seem no. it seems to be right đấy nhưng mà thôi vậy thì bạn uh, ở đây là extreme extreme you know đó trông có vẻ như là bạn biết đó. tôi cho các bạn tụi này it appears to be hoặc là it appear you know cái gì đó đó thay bằng cái từ này nó xuất hiện it appear you know bằng it seems uh, ờ, it seems you know tôi từ đại học sau ha tiếp theo quite a lot about her mình có từ quite khá là trong tiếng Anh người Anh thì nói dùng là you know a lot là cái gì đó người ta hay dùng thêm một cái từ là từ quite khá người ta nói giảm nói tránh đó là sự khác nhau ví dụ là người tôi tôi uh, uh, tôi tôi ổn được ạ, I'm quite I'm quite good đó mình sẽ ờ, để mình nói cái sự giảm nó tránh đi hay dùng cái từ quite tôi có nhiều bạn thì mình nói là I, I have quite a lot of friends hay nói vậy á good luck with your presentation phần nào good luck good luck with cái gì đó nhá oh, good luck good luck with to someone hoặc là to for someone nhưng mà with cái gì đó ví dụ uh, chúc may mắn với bài kiểm tra good luck with your test with your test đó thì thường như cái này là break collect break collect đó đây là một cái idiom một cái thành ngữ nhé break collect là chúc ai đó may mắn đó break collect đó, ờ, không phải là đánh gãy trên ai đâu nhá mà là ấy cho nó ok the same to you the same to you là bạn cũng vậy ừ. so you are đó vậy thì là mình đã dịch xong cái bài này rồi bây giờ mình sẽ cố gắng mình sẽ dịch lại một lần nữa để chúng ta cùng nhau dịch ha ừ. cái chủ đề ngày hôm nay của bài thuyết trình ngày hôm nay rất là thú vị bạn đã quyết định ai là người nói chưa quang ồ chưa tao vẫn còn lương lự giữa hai người nổi tiếng là ông Steve và ông Mike tao thì uh, ngưỡng mộ cả hai ông này nhưng mà ai là người mà mày có một cái uh, ảnh hưởng lớn hơn waiter ảnh hưởng lớn hơn ôi tao cũng không chắc chắn ông Steve thì cái công việc của ông Steve thì ờ, nó rất là thúc đẩy tao cái sự sáng tạo và uh, sự sự đột phá trong khi thì ông Mai thì âm nhạc của ông Mai thì truyền cảm hứng cho tao có thể học được cái nhạc cụ này mày mày nghĩ sao ồ cả hai thì rất là tài năng và có tầm ảnh hưởng nhưng mà tao lại thích Steve hơn bởi vì là Mike thì là một cái vũ công giỏi nhưng mà không phải là một người uh, ca sĩ xuất sắc đâu và những năm về sau ấy thì uh, ờ, âm giọng hát của ông ấy càng ngày càng yếu với cả mỏng không tốt như trước ồ ta thấy rồi thế còn mày uh, um, mày sắp nói với ai thì hưng mới bảo chris hà ồ ồ uh, mày mày mày cho là à cái bà là người mà đã chiến thắng cái uh, cái cái cúp uh, Chef Mỹ đúng năm 2012 đúng không? ồ đúng rồi ừ, ta biết ừ, giấc mơ của mày cũng là trở thành một cái người đầu bếp nổi tiếng ừ, đó có phải tại sao mà mày muốn nói về cái Chris Hà này không ồ còn nhiều hơn nữa ha Chris Hà là một người đầu bếp mù này một nhà văn có thiên tài này ừ, ừ, cô ấy thì rất là có tài năng và rất là quả quyết cô ấy thực sự là phải nói là nó rất là tuyệt vời khi mà xem cô ấy ờ, xem cô sử dụng cái những cái công cụ đầu bếp và chuẩn bị cho những cái món ăn ồ ta đồng ý ha ta còn nhớ là ta đã rất ừ, excited ta hào hứng khi mà Kristen ừ, lên những cái ừ, đồ ăn rất là đẹp và thậm chí là ta cảm thấy còn thấy lo âu khi mà những cái vị giám khảo nếm cái cái cái mấy cái đó và tiện thể thì mày có biết không là ờ, mày có biết là cô ấy ờ, sinh ở đâu không ở Việt Nam hay là ở Mỹ Mỹ Mỹ ở Mỹ Tho này, hồ ở Cali á, ờ, nhưng ở Cali là ở miền ờ, Tây của Mỹ ha. Nhưng mà cô ấy được truyền cảm hứng bởi những cái ký ức của uh, những kỷ niệm của việc nấu ăn của mẹ cô ấy chứ chứng tỏ bà này mẹ của bà này nấu ăn giỏi ồ nó có vẻ như mày biết khá là nhiều về cô ấy nhỉ ok chúc may mắn với cái bài thuyết trình ngày mai ha ok mạnh vậy ha ok xong rồi ha vậy thì Ờ, các, bạn đầu tiên các bạn sẽ đọc bài này xong rồi các bạn sẽ uh, sẽ sẽ nhớ được cái từ này nhưng mà mình còn chuẩn bị cho các bạn một cái hay nữa đó là các bạn nên ờ, đọc cái từ vựng đọc qua các bài này xong các bạn nên đọc cái từ vựng trước thì mình có chuẩn bị cho các bạn một cái uh, gọi là cái uh, gọi là cái uh, đây mình chuẩn bị cho các bạn cái uh, gọi là cái Quizlet là các bạn sẽ học cái từ trong này ha à, ví dụ đây là các bạn vào cái Quizlet này mình làm cho các bạn bấm vào đây này thì nó presentation này đây là bài thuyết trình này next này đây mình có ừ, tổng hợp khoảng 35 từ đấy thì sai đây nó có trọng âm đấy nhá có, có phận ngữ âm đấy các bạn có đọc thì sai này đây có quyết định ừ, đấy phân xử nữa này ừ, waiver between đây đó và các bạn sau khi đã đọc hết cái này thì các bạn bấm vào chữ learn này learn đây sẽ có những cái bài luyện tập cho các bạn ví dụ là weak có nghĩa là gì này mỏng manh bấm vào đây này ở đâu weak là yếu nhầm tiếp này innovation này đấy sự đổi mới à đây là sự đổi mới đúng rồi singing voice sự uh, singing voice là giọng hát đấy các bạn làm này nhớ rất tốt luôn đây có vẻ cái hình ảnh để các bạn nhìn này học bằng hình ảnh rất là tốt talented tài năng đấy decide quyết định đó ngoài ra nhé các bạn có thể vào đây các bạn bấm vào test thì nó có bài thi cho các bạn này đấy ví dụ là prepare the dishes chuẩn bị món ăn là đúng hay sai này đúng rồi weak là mỏng manh đúng weak là yếu chứ sai đấy đuôi mù ô chef ô chef phải đuôi mù đâu chef là good looking cứ nhìn đẹp đúng rồi đấy nó có các bài trắc nghiệm này sau đó là uh, còn có cả nối này đấy lựa chọn cái từ gì đây rồi có cả ờ đây chắc là đây là nối vào bất vấn đề này. đó xong rồi còn viết ra này Ui, nhiều lắm các bạn cứ vào đây ha các bạn có thể lựa và bấm vào cái option này để các bạn uh, cứ thích loại câu hỏi gì các bạn bấm vào đây ha đó, mình tạo cho các bạn này ha các bạn nên làm cái này để học lâu lâu làm ra nó rất là dễ học để học từ vựng đây là cách học từ vựng rất là hay của mình mình hay làm ha cố gắng làm ha Đấy, đọc học từ vựng trước này sau đó mới xem bài đọc lại của mình nhớ lại đó rồi sau khi xem bài học của mình xong rồi thì mình lại bắt đầu um, quay lại bài ha quay lại cái bài của mình ha ok sau khi về xong rồi thì mình làm bài tập ha bài tập một bài tập hai đúng là decide whether quyết định xem là những cái statement những cái tuyên bố ha những cái thuyết statement sau đây cái nào là true là đúng cái nào là sai cái nào là not given là nó nó nó không cho và thích vào cái box này vậy thì bài true for not given ấy thì các bạn phải xem là true là đúng tức là nó đưa ra cái câu đấy ví dụ là tôi thích đọc sách thì cái bài nó hỏi là bạn kia thích đọc sách hay không bạn kia bạn kia thích đọc sách thì là đấy là đúng còn là An thích đọc sách thì đấy là sai vậy là tôi là thích đọc sách chứ không phải thằng An còn not given là ví dụ bảo là tôi thích xem phim nhưng mà trong bài chả đề cập gì đến tôi xem phim cả thì đấy là not given ha vậy thì bây giờ mình bắt đầu mình làm ha Quang không thể quyết định ai sẽ là người nói vào hôm sau ok Quang không thể quyết định ai là người nói hôm sau vậy thì đúng hay sai nếu mà đúng thì là An không thể còn kia lại mà sai thì An là có thể về xem nhá à thằng Quang đây Hùng hỏi là bạn đã quyết định ai là người nói ngày mai chưa vậy thì Quang bảo là not yet là vẫn chưa not yet là vẫn chưa vậy thì không thể rồi đó Đấy, chưa chưa biết quyết định được ai chứ là không thể quyết định được rồi ừ. vẫn còn đắn đo là không thể rồi ừ. đó vậy thì đúng đây đây đúng không thể tiếp theo Quang muốn trở thành người nổi tiếng giống Steve à đầu tiên là có muốn không đã ông này có muốn trở thành người nổi tiếng không à? tôi Quang muốn để Steve có muốn hay không nhỉ Quang đây này ở đây thì ông ấy chỉ nói là Steve Jobs ấy, công việc Steve thì thì thì kích thích tôi và truyền cảm hứng cho tôi để học các cái mới nhưng mà không phải là những cái này khiến cho ông ấy trở muốn trở thành người nổi tiếng đâu không thể nói Quang muốn trở thành người nổi tiếng mà Quang cũng bảo là chắc chắn là not given hoặc là phô nhưng mà có phải phô không không phải phô đâu bởi vì nếu mà như vậy thì quang phải bảo là tao không muốn làm người nổi tiếng đâu nhưng quang không muốn nói là làm người nổi tiếng hay không làm người nổi tiếng vậy thì đây là not given đây là not given tiếp theo hùng thì thích michael giọng singing hùng đấy nhá hùng này thì ta thích cả hai nhưng không biết thích cái gì ha thích nhưng mà thích stop hơn steve hơn bởi vì Michael Jackson thì giọng thì nhảy tốt nhưng mà không phải là excellent singer thế chứng tỏ là không thích rồi giọng nó không ông này giọng có xuất sắc đâu mà thích đúng không không phải excellent singer bây giờ giải thích thêm này giọng thì yếu này mỏng vậy thì không thích và đây lại gọi là hùng thích nó là không thích rồi mà nó thích vậy thì đây là sai rồi đó. hùng thích Hùng đã học chơi cái này bởi vì bị truyền cảm hứng bởi Michael Jackson song. Hùng này. Hùng thích chơi nhạc cụ bởi truyền cảm hứng đây này. Đây đây Hùng. Đây là trong khi Michael Jackson đã gây truyền cảm hứng cho tôi để học đàn đúng không hay nhưng mà đây là nhớ tên nhé các bạn ơi đây là Hùng còn đây là thằng Quang nó bảo mà một cái là quang bảo tao thích như vậy chứ có phải là hùng đâu vậy thì cái chủ ngữ thằng hùng này là sai rồi sai sai sai sai bét sai bét tiếp nữa cả quang và hùng đều ngưỡng đều đều ngưỡng mộ hà ngưỡng mộ cả hai đều khen nhé cả hai khen là được đây đang nói về bà hà bà này được giành thưởng này ta biết giấc mơ của mày trở thành một cái này à vậy thì giấc mơ của hùng là trở thành một người như bà hà chứng tỏ là ngưỡng mộ này là chứng tỏ là hùng là hùng là đúng rồi còn quang đúng không quang thì tao đồng ý này tao đã cảm thấy rất là hào hứng khi mà như vậy tao cảm thấy còn hồi hộp khi mà giám khảo đánh giá như vậy thì chứng tỏ là rất là thích và rất là rất là thích luôn cả hai người này thích vậy thì vậy thì cũng là cũng ở đâu đó vấn đề su nha đó vậy thì đó vậy thì bài đọc này phải hiểu kỹ kỹ thì mình cũng làm được đấy các bạn ạ không không dễ đâu ok sang cái bài này rồi thì các bạn chuyển sang slide mới ha đây thì có slide về cái uh, thảo luận với nhau với cả partner nếu bạn là Quang thì bạn sẽ lựa chọn ai để nói Steve Jobs hay là Michael Jackson ở đây chúng ta có if này if mà cộng với cả quá khứ phân từ để chứng tỏ câu điều kiện loại 2 rồi nhá loại 2 loại 1 là nó có thể xảy ra trong hiện tại nhưng loại 2 là không thể xảy ra được rồi. bởi vì là nếu bạn là quang làm sao mình là quang được chả bao giờ mình là quang được cho nên là không có không có thật ở hiện tại bởi vậy là vậy thì cái cấu trúc đấy là if cộng chủ ngữ cộng với cả uh, cộng với cả từ mệnh cộng với cả quá khứ đi vấp quá khứ động từ quá khứ cộng với cả chủ ngữ mệnh đề thứ hai nhé cộng với cả would cộng do something đó. Ờ. tức là dùng để diễn tả một cái gì đó nó không có thực ở hiện tại nhớ nhá if you were, vậy thì mình trả lời khi mình trả lời đấy if I were I would đấy I would cộng I would uh, uh, I would uh, uh, I would choose là cái gì đó đấy bởi vì mình đưa ra đi cho if I were Lloyd ông, ông Quang này chả chả biết chả nhớ ông ấy là Quang hay ông Hùng nữa xem nào ông Quang hay ông Hùng, Hùng ông Quang thì ông Nguyên Đô ông Quang thì ông ấy thích Steve ông ấy ghét Michael vậy thì mình là if I were Quang I would uh, I would probably choose mình là dùng cái từ probably là cái từ này dùng như tôi sẽ kiểu như là chắc chắn tôi sẽ chọn này đấy à, if I were Quang I would probably choose Steve simply because or mainly because he was one of the most famous figures in the world who could like who has a lot of creative ideas and innovative like uh, thoughts có rất nhiều những cái suy nghĩ và những cái đột phá uh, và là và nó chẳng nghĩ ra cái gì đâu nhưng mà nói chung là nhớ câu điều kiện loại hai là nói ha tiếp theo find the words in conversation that have the same sound of the following tìm những cái từ ở trong cái đoạn hội thoại này mà có cái cùng cái âm với cả những cái từ này two two two two with two thì dễ lắm two là có số 2 I cứ đọc lên rồi I I am ấy I am lên I đây C biển à see that do you see that see ok này bài này mình dễ lắm one vừa nãy nói rồi one đây no thì no đây no thì no đây bài này dễ lắm không có gì khó ok câu năm. cái này người ta homophones cái này người ta gọi là homophones ấy. những cái từ mà nó viết khác nhau nhưng mà nó đồng âm Đấy câu 5 for the words in the conversation that have the same sounds as the không không câu 5 này là phải chia lại quá khứ rồi nhầm nhá câu 5 này phải chia lại quá khứ này câu 5 này chia lại quá khứ I remember how excited I felt các bạn nhớ nhé bạn ấy mình nói rồi bởi vì cái này đã xảy ra ở quá khứ rồi mình phải là I felt when questions cái này có thể là khi cô ấy đã created tạo ra cái gì đó đã tạo ra cái gì đó và mình cảm thấy thế nhưng mà trong lúc cô ấy tạo ra thì mình đã thấy happy rồi mình thì trong lúc như vậy thì mình phải nó phải đang diễn ra đúng không thì là was creating đó quá khứ tiếp diễn vậy tất cả này xảy ra trong quá khứ rồi đó ui dễ lắm tiếp ha bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị cho các bạn một cái bài nghe để làm sao cho các bạn nghe được cái từ này các bạn sẽ nghe nắm được cái từ này xong bạn đã viết ra giấy ha đầu tiên các bạn đã xem đây là những cái từ gì các bạn đoán ra nghe viết ra giấy ở trong bài sách giáo khoa không có được cái này luyện tập thêm để các bạn rèn luyện khả năng nghe thì trong cái audio này thì mình sẽ gửi cho các bạn một cái link để các bạn nghe cái audio đó mình sẽ giảm tốc độ xuống không? thứ bài nghe nó nó nghe nhanh lắm nhanh như gió luôn đấy à, các bạn nghe viết ra giấy hay hai ba lần để ghi lại những cái từ đấy vào nhé đó, đó mình sẽ để cái link và mình viết cái bảng này cho các bạn thì các bạn có thể nghe được nó là như thế nào là các bạn xem lại ha sau đó nó sẽ show cho các bạn sẽ về sau sẽ show cho các bạn cái đáp án là được ha để nghe ha đã thử nghe ha Unit 1 Life Stories Page 7 Getting started Activity 1 Activity 1 Đó anh Anh nhé các bạn nhé Hum and Quang are talking about famous people. Listen and read. The topic for tomorrow's presentation is really interesting. Have you decided who to talk about, Quang? Not yet. I'm still wavering between two famous people, Steve Jobs and Michael Jackson. Đây, các bạn nghe, I các bạn điền nhá. Both. nó nó nhanh lắm nhưng mình sẽ giảm tốc độ cho các bạn để các bạn nghe nó dễ hơn đó, các bạn nghe nhiều thì các bạn cải thiện thôi đó đầu tiên đó, đó các bạn khó nghe là bởi vì gần hết các bạn không biết được cái từ vựng ở trong đó các bạn chỉ nghe được khi mà làm sao các bạn biết được và đến ít nhất phải sáu bảy mươi phần trăm cái từ vựng đấy thì các bạn nghe được cho nên muốn nghe các bạn học hết sạch từ vựng xong hết rồi Sau các bạn nghe lại thì các bạn sẽ nghe sẽ lên chứ một phát mà chưa học từ vựng mà một phát nghe vào thì đúng là kiểu sâm mặt luôn nghe vỗ toang luôn đấy đó vậy mình có cái bài nghe này cho các bạn ha đây là cái đáp án này đáp án cho các bạn ha ta mình sẽ gửi là ok để các bạn uh, yêu thích thì các bạn có thể ờ, like sub chia sẻ để mình có động lực mình làm làm sao thì các bạn học tiếng Anh một cái dễ nhất ha bởi vì ngày xưa mình học tiếng Anh thì mình cảm thấy uh, rất là khó khăn khi mà không có ai chỉ cho mình từng ly từng tí một mà tiếng Anh thì nó phải học kiểu học phải từ gốc ấy nếu không từ gốc thì phải chỉ từng ly từng tí một thì mình bắt đầu lọc học lại từ đầu thì mới được cho nên rất mong muốn là mình sẽ làm sao mình sẽ chỉ càng cận kẽ càng tốt cho các bạn thích học à, đó thì nếu các bạn cảm thấy chỗ nào khó hiểu chưa hiểu thì các bạn có thể comment dưới để mình sẽ đáp ha hoặc là muốn chỗ nào mà mình giảng chậm hơn hoặc là chỗ nào nhanh hơn hoặc là từ nào cần phải khe vào hơn các thứ thì các bạn cứ order ha ok ha bye bye các bạn chúc các bạn học tốt ha see you